Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được chiếc xe Toyota Innova Năm sản xuất cuối 2013 mẫu mới Phiên bản giữa có ABS an toàn, có túi hai túi khí, dàn lạnh riêng à, Chiếc xe này cửa hàng chào bán 325 triệu Biển số thành phố, chính chủ, à, tư nhân quỹ quyền Xe mới đăng kiểm 18 tháng. Anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi liền cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Số điện thoại Zalo 0919 243566. Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chuyên mua, bán, trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 50 triệu cho đến 500 triệu đồng. À, à, xe từ 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi các anh chị nào có thời gian rảnh à, làm thêm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xem video và chia sẻ video trên trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị bán sau khi giao dịch môi giới mua bán thành công các anh chị cộng tác viên sẽ được à, tiền hoa hồng từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua hình thức chuyển khoản mà không phải tới trực tiếp à, tại salon xem xe cửa hàng của tôi Lân Ngọc hôm nay đã dọn xe đẹp và bảo trì bảo dưỡng đầy đủ cung cấp cho các anh chị cộng tác viên về bán không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như không cần phải à, đến trực tiếp hình thức làm rất khỏe chúng ta làm tại nhà à, xem và chia sẻ thôi số điện thoại Zalo của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai 0919 24 3566 à, các anh chị xem và tham khảo chiếc xe à, Toyota Innova năm sản xuất 2013 mẫu mới này được sơn màu sơn ghi vàng à, rất là đẹp à, xe mới à, đăng kiểm 18 tháng chúng ta xem sơ lược phần bên trong xe nhé à, chiếc xe này thì đặc biệt 100% không lỗi về cái khâu đồng nha các anh chị dạng đồng rất là đẹp à, tắp bi đã bọc 5D tắp bi được 5D à, các anh chị xem à, cái à, đăng kiểm cuối 2013 hàng kế cuối à, xe đã bọc được à, bộ ghế bộ ghế Toyota của hãng rất là đẹp bọc trần là phong 5D luôn nha các anh chị à, trần cửa hàng cũng bọc 5D và bộ sàn cách âm chống cháy rất là đẹp ừ, bộ sàn cách âm chống cháy thời gian này đang là mưa cho nên cửa hàng quay ở bên trong à, kho cho nên hơi tối các anh chị à, à, lưu ý là quay ở ngoài thì sáng hơn nhưng mà chiếc xe này phải nói là tương đối đẹp và liền lạc nha phiên bản này của mình có hai túi khí nha các anh chị có hai túi khí cửa hàng sẽ quay hết cho các anh chị xem nhé có hai túi khí à, cần số của mình cũng bọc à, bọc da rồi rất là đẹp nha à, giá tiền à, mùa dịch anh chị nào sở hữu thì gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, số 0919 243566 nha xe sùng chỉ rất là đẹp à, sùng chỉ rất là đẹp từ ghế à, sàn la phong à, hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc xe ô tô cũ à, đa số là phần nhiều là Innova còn các dòng xe khác như Ford Everest, Fortuner à, Vios Kia Morning i10 Isuzu thì cũng về à, tương đối à, số lượng cũng đủ bán à, các anh chị à, xem video của Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình à, cửa hàng sẽ gửi thông báo xe mới về qua tin nhắn cho các anh chị à, các anh chị nào có bấm đăng ký góc phải màn hình nha bấm vào nút cái, cái chuông đó để thông báo hết tất cả xe và lưu ý là chúng ta nếu muốn lấy xe về bán thì chúng ta à, chia sẻ nha cách đơn giản ưu tiên cho các anh em lái thợ thầy hoặc là khách hàng mua trực tiếp sẽ có giá cực kỳ tốt nha chiếc xe này phải nói là dàn đồng gầm máy cực kỳ đẹp đồ chơi khá là nhiều nha các anh chị đồ chơi khá là nhiều sàn ghế la phong đã bọc hết rồi giá tiền 325 triệu hợp lý vô cùng à, còn giá à, bao rút hồ sơ hoặc công chứng quỹ quyền nha các anh chị nhé liên hệ số 0919243566 nha rồi ta xem tiếp cái phần à, cửa bên đây tức là zin hết thì nhìn cực kỳ đẹp zin hết thì nhìn cực kỳ đẹp nha tắp bi cũng bọc luôn nha các anh chị ghế sàn la phong đã bọc hết rồi xe không lỗi thì à, rất là dễ rất là dễ nhìn biết ngay ha các anh chị nha xe này của mình có vô camera hành trình nha các anh chị à, camera hành trình rồi à, có phát wifi camera hành trình à, wifi rồi à, đây à. giá thực sự muốn bán là 320 triệu nha các anh chị còn à, 325 triệu là có thỏa thuận bấm biển số à, cho khách thí dụ khách có nhu cầu sang tên thì mình tính 325 triệu còn à, khách có nhu cầu mua xe không thì 320 triệu nha xe rất là đẹp luôn à, gắn camera hành trình màn hình Android màn hình Android các anh chị camera hành trình trước và sau chúng ta còn à, rất là nhìn rất là đẹp nha Đó, camera trước và cam hành trình trên xe của mình có gắn à, chế độ wifi phát wifi à, wifi và đầy đủ các chức năng hết nha cái xe này à, giá chốt cửa hàng muốn bán giá xe không là 320 triệu chưa có thủ tục sang tên còn anh chị nào muốn thủ tục sang tên là 325 triệu nha số điện thoại liên hệ của cửa hàng là 0919 243566 nha 0919 243566 à, để chạy tấm à, tắp lô lên nãy lấy xuống quay cho các anh chị thấy cái bản này của mình có ABS an toàn có hai dàn lạnh đầy đủ hết đó. trải lên nhìn rất là đẹp nha các anh chị nha đây, hai tay chạy chắc ngay keo được vô đó, rất là đẹp đây rồi cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay xin nhắc lại số điện thoại liên hệ à, 0919 243566 nha chiếc xe này cực kỳ đẹp đầy đủ đồ chơi các chức năng đầy đủ hết giá tiền chào bán là mong muốn 320 triệu anh chị nào chốt thì gọi liền nha kính hậu có đèn là inox che mưa đồi nóc dán quanh xe các anh chị ơi xe đẹp lắm rồi chúng ta coi thêm phần hầm máy nha anh chị cái xe này máy rất là êm nha máy rất là êm nổ máy cho các anh chị xem nha rất là êm cực kỳ như trời mưa nước uh, dây cô ra nó hơi keo để cho thay dây cô ra đã à, chúng ta xem về phần hầm máy nha các anh chị nha anh chị nào xem nhớ bấm vào nút đăng ký để cập nhật xe mới liên tục nha các anh chị xe mới đăng kiểm 18 tháng à, biển số tư nhân nha tên tư nhân chính chủ chúng ta có thể ủy à, quyền công chứng mua bán hoặc là rút hồ sơ sang tên xe à, về mưa cho nên nước hơi nhiều để à, chút nữa sẽ cho kiểm tra lại dây bộ Jakura xe này của mình có phiên bản ABS nha các anh chị ABS sùng chỉ riêng dữ lắm nha sùng chỉ riêng dữ lắm đó xe tương đối đẹp nha số Zalo điện thoại cửa hàng là 0919 243566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại chiếc xe à, giá mong muốn cửa hàng bán tới khách hàng 51 H 95108 Toyota Nova năm sản xuất cuối 2013 mẫu mới mới đăng kiểm 18 tháng mới bảo trì bảo dưỡng đồ chơi đầy đủ xe cực kỳ đẹp không lỗi với dạng đồng nha bao cho các anh chị kiểm tra nha à, giá tiền mong muốn cửa hàng là 320 triệu nếu nhưng sang tên là 325 triệu rồi chúng ta xem tiếp tục à, phần xe nha à, cửa hàng xin nhắc lại là luôn tuyển các anh chị làm cộng tác viên hình thức bán xe qua chuyện à, à, xem video và đăng ký và chia sẻ chúng ta chia sẻ zalo cho à, cả facebook và bán à, sẽ được hoa hồng qua chuyển khoản anh chị nha rồi cửa hàng của tôi là ngọc hôm nay nhắc sơ lược à, cách thức làm là chúng ta truy cập vào youtube ô tô lương ngọc hôm nay và bấm nút đăng ký có phải màn hình để được gửi tin nhắn thông báo xe mới về rất là nhiều và đặc biệt là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc các anh chị vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được và vừa xem vừa chia sẻ cũng được chiếc xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn giá tiền chào bán cũng cực kỳ dễ thương rồi 320 triệu thực tế nhận tiền sang tên tính phí riêng anh chị là anh chị nào Sài Gòn hoặc là thành Đồng Nai sang tên cộng thêm 5 triệu nha rồi camera hành trình trước sau độ dàn âm thanh rất là hay à, chiếc xe này phải nói nó bóng à, bóng quá trời bóng nha rồi cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúc các anh chị cộng tác viên sẽ tháng này bán nhiều hơn tháng trước và có thu nhập thật nhiều từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và nhớ bấm đăng ký trước khi cấp máy cũng như là nhớ bấm chia sẻ để có xe cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai sẽ gửi tin nhắn xe mới về cho các anh chị qua hình thức các anh chị đăng ký vào kênh của Lân Ngọc Đồng Nai là hàng tháng về 450 chiếc à, số liên hệ của cửa hàng 0919 243566 Xin chào các anh chị, chúc các anh chị xem xe một buổi chiều mưa thật là vui vẻ và hẹn gặp lại xe sau.